Xin kính chào tất cả quý bạn, chào mừng tất cả mọi người đến với kênh YouTube à, soi cầu Túc Kỹ 7 Hiện tại bây giờ là 21 giờ 45 phút buổi tối thứ hai ngày đầu tuần Thì à, như mọi ngày, mình liên cập nhật kết quả sổ số miền Bắc cũng dự đoán cho ngày hôm sau Trước mắt ở đây là bảng lô tô kết quả sổ số của tối thứ hai ngày đầu tuần Đặc biệt này về 93 anh em nhé Đó Với lô tô ngày hôm nay thì à, đầu 1, đầu 5, đầu 7 đã chính thức công Và ngày lô tô tập trung nhiều nhất ở đầu 6 và đầu 9 nha yeah. Ngày hôm nay thì uh, Lô Tô 38 đã lỗ hết sức tuyệt tuyệt tuyệt vời. Đó Lô Tô hai nháy ngày hôm nay khá khá nhiều. 1, 2, 3. ba con Lô Tô lỗ hai nháy. Đó. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra kết quả phần dự đoán của kênh siêu tút soi cầu tức quý 7 ngày hôm qua. Đó, ngày hôm qua trên kênh soi cầu tức quý 7 dự đoán độc thủ Lô Tô bắt trọng độc thủ 96, bạch thủ 94. Đó và thêm hai cặp xiên 9688 và 9486 Và đặc biệt là chạm 3, chạm 5 Đó mình có ghi là chữ Ngày mai cầu đẹp mạnh tay Đó Ngày mình có nhấn đi nhấn lại rằng mình rất rất kết Hai con lô tô cũng như hai cặp lô xiên này hết sức chất lượng nha. yeah. Thì kết quả như rồi Với lô tô này thì độc thủ 96 Thì có 96 mọi người nha như vậy là ok rồi mọi người nha đó quan trọng nhất chính là cái lúc then chốt cái thời điểm quan trọng đó thời điểm quan trọng mình lên tiếng bảo mạnh tay đó là điều quan trọng đúng không người ta bảo là trăm phát đấm không bằng một phát đạp nó ở cái thời điểm then chốt chứ không phải đánh vu vơ vài ngàn vài điểm rồi thật sự là hứng hứng lên đánh một con nhiều điểm rồi lại ra đi hết nhưng quan trọng nhất chính là cái mấu chốt mọi người nha đó, ờ, ngày hôm qua là cái ngày mà ngày hôm nay là cái ngày mà cũng đặc biệt cho nên mình cũng bắt bắt những cái đường cầu mà thật sự thường xuyên chốt trên Zalo để mang lên chốt trên video đó ờ, ngày hôm nay thì chúng rồi tuyệt vời rồi đó suýt mọi người nha ấy tuyệt vời xin chúc mừng tất cả mọi người ngày hôm nay ngày hôm nay là chúng ta những uh, các bạn là có quà đấy, các chị các bạn các em là ngày hôm nay theo dõi kênh soi cầu tứ quý bảy cũng như đồng hành cùng kênh tứ quý bảy là ngày mà có quà rồi cũng như anh em ngày hôm nay là cũng có quà để cho bạn gái người yêu vợ cũng như người thân gia đình của mình nha yeah. mình cũng gửi ngắm cái món quà hết sức đặc biệt này trên video mà thôi mọi người nha đó mình xin chân thành cảm ơn tất cả những tình cảm của quý bạn trong nước và ngoài nước nam nữ già trẻ gái trai đã để đến bút like nhá để xem cây soi cầu tức quý bảy thì mình chỉ yêu cầu duy nhất là hãy để đây một thích thôi để tạo ra cho mình liêm cảm hứng cho mình xoay cầu chốt số cho mọi người chơi miễn phí ngày càng ngày càng hoàn thiện hơn chốt được con số đẳng cấp để mang lại được nhiều món lợi nhuận cho anh em hơn ngày hôm nay xin chúc mừng tất cả mọi người ngày hôm nay chúng ta đã giành chiến thắng nhỉ yeah. đó giành chiến thắng rồi đó không phải tự nhiên mình bảo mạnh tay và cũng rất rất hiếm khi mình nói mạnh tay trên video mọi người nha đó thật sự là cả vài tháng mới có một lần thôi đấy thật sự không có đâu kể cả mình có biết gần như là tỷ lệ lỗ đến chín mấy phần trăm thì mình cũng bảo văn nghệ trà đá bia hơi đó thì ngày hôm nay mình mới nói mạnh tay đó còn ngày mai thì lại có hai con số này để dự đoán tham khảo hy vọng chúng ta lại có cái gì đó tuyệt vời như ngày hôm nay mọi người nha đó ngày mai thì sau khi đã nghiên cứu và phân tích cầu kèo thì đưa ra dự đoán kết quả sổ số miền Bắc cho ngày mai với hai con lô tô độc thủ lô tô ngày mai 72 bạch thủ lô tô là 71 nha và lô tô xiên cho ngày mai đó chính là thêm con 53 54 71 72 làm xiên đó đó là toàn bộ phần dự đoán về lô tô trên kênh youtube soi cầu túc quý 7 ngày mai độc thủ 72 bạch thủ 71 và thêm con 53, 54 làm xiên với 71, 72. Ngày mai là cầu đẹp cũng không cần mạnh tay nữa đúng không? Chúng ta lấy được cái gì thì chúng ta phải đút vào túi và đóng khuy vào chứ không phải để cho nó nhảy nhót ra anh em nhé. Đó là những gì mà thật sự thường xuyên mình thường làm. Đó, chúng ta chơi được đút vào túi thì phải khuy nó vào, đừng để nó bay nhảy mất xong lại lưới tiếc nha Yeah đó ngày mai thì là cầu đẹp đó ngày mai là cầu đẹp đấy còn trận đặc biệt ngày mai thì mình kết là chạm 1 và chạm 2 mọi người nhé chạm 1 chạm 2 đó chạm 1 chạm 2 ngày mai chạm 1 chạm 2 một ngày mai có những con số này để mọi người tham khảo một hai một hai không hai hai bảy hai 272 292 và 2211 nhỉ. Yeah. Đó. 2211. Còn về cái bạch thủ đề cho ngày mai thì mình kết là 272 mọi người nhé đó có thể là tham khảo để đánh lô tô được mọi người ạ đấy đặc biệt ngày mai cũng có thể tham khảo để đánh lô tô được mọi người nha. đó 272 cũng có thể tham khảo đánh lô tô được và cái bạch chặn đặc biệt ngày mai là mình kết là chạm 1 chạm 2 đó 121 202 272 292 2211 và kết bạch chủ đề là 22 272 nha yeah cặp này hoàn toàn thể đánh đánh lô tô được đó hết sức chất lượng cho ngày mai cặp song thủ lô tô 272 cũng như song thủ đề 22 272 mọi người nha đó tham khảo là như vậy cho mình đó ngày hôm nay thì chúng ta đã có gì đó tuyệt vời rồi mà cũng có cái gì đó để mà à, đồng ra đồng vào cũng như là mua sắm cho mình một cái gì đó trong cái ngày đặc biệt này nhé yeah. đó đưa vợ con đi đâu đó chơi hoặc là chúng ta tự thưởng cho mình cái gì đó trong cái ngày này nha. Yeah. Đó, xin chúc mừng tất cả mọi người ngày hôm nay. Còn tất cả những người đang xem cần số chuẩn chắc hơn, cần thời gian ngâm cứu dài hơn thì có thể liên hệ ngay với số Zalo 0355692696. Đấy, số Zalo chốt cầu kín cầu VIP trên kênh soi cầu tứ quý 7. Những người nào cần cái gì đó kín đáo hơn và cần gì đó chuẩn chắc hơn thì có thể liên hệ với Zalo nha. Đấy, mặc định của kênh tứ quý 7 đó chính là 0355692696 còn bây giờ thì mình xin chào và gặp lại trong buổi tối ngày mai. Mình sẽ lên cập nhật kết quả sổ số miền Bắc. Xin kính chào và gặp lại tất cả mọi người. Xin chào.